Sách thường có nội dung kể về các câu chuyện và đó là những gì mà hầu hết các cuốn sách làm. Họ làm cho chúng ta cười, khóc và hét lên trong vui sướng và thất vọng. Nhưng một số cuốn sách chỉ đơn giản là khó hiểu. Họ không kể chuyện mà thay vào đó, họ đang cố gắng gửi một thông điệp gì đó cho chúng ta về nguồn gốc vũ trụ, con người, các phép thuật, sự thông thái hoặc thậm chí là sự giải thoát. Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống khám phá những cuốn sách bí ẩn bậc nhất trên thế giới mang đến cho nhân loại sự khó hiểu, cho đến nay vẫn chưa được giải mã. 1. Cuốn sách soi gà Vào thế kỷ 16, một cuốn sách bí ẩn về ma thuật gọi là sách soi gà đã được tìm thấy bởi John Dee, một nhà toán học theo trường phái Elizabeth và nhà huyền bí học. Sau khi cuốn sách được tìm thấy, nó đã bị mất một lần nữa trong hàng trăm năm. Cuối cùng, một học giả đã tìm thấy cuốn sách khi anh ta tìm kiếm trong Thư viện Quốc gia Anh và bên trong cuốn sách là những phép thuật khác nhau, cách triệu hồi quỷ, vân vân. Cuốn sách soi gà có 197 trang và hơn 40.000 chữ cái được sắp xếp theo dạng mã và không ai biết cách đọc hoặc hiểu nó ngoài các phần của cuốn sách được viết bằng tiếng Latin. Những chữ cái được phân phối ngẫu nhiên này là không thể hiểu được, vì vậy hãy tưởng tượng John đi cảm thấy thất vọng như thế nào khi tìm thấy cuốn sách một giáo sĩ tinh thần tên là Edward Kenley thực sự đã cho Grundy cơ hội nói chuyện với Tổng lãnh thiên thần Urien về cuốn sách và nội dung của nó. Rõ ràng, Urien nói rằng các trang của cuốn sách đã được hiển thị cho Adam bởi các thiên thần tốt lành của thần hộ mệnh trong vườn địa đàng và người duy nhất biết những cuốn sách bí mật là Tổng lãnh thiên thần Michael. Nói cách khác, vì vườn địa đàng là nơi bắt đầu sáng tạo thế giới, sách roi gà gần như là một quyển sách chứa đựng các bí mật của vũ trụ, Tuy nhiên mọi người không nên tìm cách nhanh chóng giải mã được những bí ẩn của cuốn sách bởi vì cuốn sách bị đồn là bị nguyền rủa. Nếu bạn giải mã ngôn ngữ của cuốn sách và có được kiến thức về cuốn sách, bạn sẽ chết trong vòng 2 năm rưỡi. Biết được bí mật của vũ trụ có đáng giá cho cái chết không? 2. Cuốn sách xác lệnh Smithfield Illuminated Manuscript một cuốn sách bí ẩn khác được biết đến với cái tên sắc lệnh Smithfield hoặc sắc lệnh của Gregory e X. Gregory e X là một giáo hoàng trong thế kỷ 13, người chịu trách nhiệm viết luật cho nhà thờ và các thành viên của nhà thờ. Các sắc lệnh là phổ biến vào thời gian đó, nhưng điều kỳ lạ về những sắc lệnh này là một số sắc lệnh có các bản vẽ. Các sắc lệnh này có phong cách riêng của nó, nó có các chữ cái, thư pháp và hình ảnh minh họa. Sắc lệnh này được viết dưới dạng bản thảo chiếu sáng và là một công trình lớn, cần rất nhiều thời gian và công sức để sáng tạo ra nó. Nhưng đó không phải là phần lạ vì bản thảo chiếu sáng khá phổ biến vào thời gian đó. Điều kỳ lạ là những hình minh họa không giống như những gì mọi người thường thấy trong các văn bản tôn giáo. Trong các trang văn bản của sắc lệnh này, chúng ta có thể thấy hình minh họa của những con ốc sên khổng lồ đang tấn công bằng dâu, thỏ giết người khổng lồ, cho cưỡi thỏ, thỏ cưỡi người trong vỏ ốc, gấu tấn công kỳ lân, các sinh vật lạ và điều này nữa. Còn có một yêu gia thời Trung Cổ. Vâng, có một hình minh họa về một sinh vật trông giống như yêu gia. Đây có thể là một trường hợp khác của du hành thời gian. Hay là tác giả của chiến tranh giữa các vì sao đã đến để xem sắc lệnh của Smithfield. Chúng trông thật giống nhau. Điều duy nhất chúng ta không biết là những hình minh họa này có ý nghĩa gì. Có thể đã có lúc động vật khổng lồ thống trị thế giới, 3. Cuốn sách Bộ luật Hòn Si Tiếp theo, chúng ta có bộ luật Hòn Si lần đầu tiên được phát hiện ở Hungary vào những năm 1800 và được cho là có nguồn gốc từ thời Trung Cổ. Đáng buồn thay, ngay cả cho đến ngày nay, không ai có thể giải mã hoặc hiểu được bất cứ chữ nào cả. Nhiều học giả đã nghiên cứu và thảo luận nội dung văn bản bí ẩn này trong hơn 200 năm và những nỗ lực của họ đã bị lãng phí. Vẫn không ai có thể giải mã được nội dung văn bản cho đến ngày nay và không ai biết nó đến từ đâu hoặc ai đã viết nó. Bộ luật Rohonsi là một trong những cuốn sách bí ẩn nhất mọi thời đại, bao gồm 448 trang văn bản lạ và các trang đánh dấu có vẽ hình trông giống như một mỏ neo trong một vòng tròn. Các trang đánh dấu có từ năm 1529 1546 công nguyên, nhưng các phần khác của cuốn sách được viết sớm hơn nhiều so với các trang đánh dấu. Các hình minh họa trong bộ luật bao gồm những thứ như trận chiến quân sự, phong cảnh và thậm chí các tôn giáo như Kitô giáo, Ấn Độ giáo và Hồi giáo. Điều này có thể có nghĩa là bất cứ ai viết bộ luật này là người ủng hộ cả ba tôn giáo hoặc muốn ba tôn giáo cùng tồn tại trong hòa bình. Nhiều nhà nghiên cứu đã đưa ra những giả thuyết riêng của mình về bộ luật Rohonsi này. Một giả thuyết cho rằng cuốn sách là một biến thể của tập lệnh Brahmi từ Ấn Độ và nó nên được đọc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Đây được gọi là giả thuyết brahmi Một giả thuyết khác là văn bản dự định được đọc từ phải sang trái, từ dưới lên trên và nó được viết theo phương ngữ tiếng Latin của Diga. Đây được gọi là giả thuyết giả dạ cỏ Romani. Mặc dù nhiều giả thuyết đã được đưa ra, nhưng không có giả thuyết nào được thống nhất hoàn toàn và bộ luật vẫn là một bí ẩn đối với loài người. 4. Cuốn sách bản thảo vô ý định chúng ta sẽ xem xét một trong những bản thảo bí ẩn nhất mọi thời đại, bản thảo vô ý địch. Bản thảo này được cho là có từ đầu thế kỷ 15, 1404-1438 ở miền Bắc Italy. Nó được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1909 bởi một người bán sách cũ tên là Winfried Voynich, người được đặt theo tên cuốn sách này. Voynich đã mua cuốn sách vào năm 1912 và bị cuốn hút bởi nội dung của nó. Cuốn sách có 240 trang văn bản và hình minh họa và một số trang bị mất. Cuốn sách dường như là một bản thảo thảo dược giống với những cuốn được phát hành vào những năm 1500, nhưng khi bạn nhìn kỹ, bạn sẽ thấy rằng những cây được vẽ hoàn toàn xa lạ với nhân loại. Ngôn ngữ của văn bản cũng không rõ, điều này làm cho cuốn sách trở thành một hiện tượng độc nhất. Các nhà mật mã học đã cố gắng và thất bại trong việc giải mã hệ thống chữ viết, nhưng họ cho rằng cuốn sách đang cố gắng nói với độc giả một thông điệp nào đó một số người cho rằng cuốn sách thực sự là một câu đố trong khi những người khác chỉ cho rằng cuốn sách là một bí ẩn không thể phá vỡ. Đối với những người tò mò ngoài xã hội muốn thử giải mã, toàn bộ bản thảo có thể được tìm thấy trực tuyến. Đây có thể là tài liệu cá nhân về những chuyến đi của anh ta đến một hành tinh khác, nơi anh ta khám phá rất nhiều các loài thực vật hoàn toàn mới. Hy vọng chúng ta sẽ được biết. 5. Cuốn sách Những lời tiên tri của Nostradamus Tiên tri là có thật và nó tồn tại trong một số cuốn sách dường như đã tiên đoán đúng nhiều sự kiện xảy ra hàng trăm năm sau. Cuốn sách có tên Những lời tiên tri và tác giả của cuốn sách là một bác sĩ và nhà chiêm tinh người Pháp tên là Michel Notre Dame, còn được gọi là Nostradamus. Nostradamus là một trong những nhà tiên tri vĩ đại nhất trong lịch sử vì ông có thể dự đoán một số sự kiện lớn nhất đã xảy ra trên thế giới. Trong cuốn sách Những lời tiên tri đã được viết cách đây 400 năm, Ông đã viết hơn một ngàn câu thơ bốn dòng dường như để dự đoán tương lai. Làm thế nào ông có thể có tầm nhìn tài giỏi như vậy? Ông thường nhìn sâu vào một bát nước và viết lại những điều ông nhìn thấy. Một số lời tiên tri trong cuốn sách đã thực sự diễn ra chính xác đến nỗi chúng làm cho mọi người phát sợ. Nostradamus đã dự đoán chính xác các sự kiện như sự xuất hiện của Adolf Hitler, trận hỏa hoạn lớn ở London, vụ nổ bom nguyên tử ở Nhật Bản vụ sụp đổ trung tâm thương mại thế giới ngày 11 tháng 9 tại New York và cách mạng Pháp. Tất cả chúng đều hoàn toàn chính xác, điều này khiến chúng ta tự hỏi, những dự đoán của ông về tương lai gần tới đây của nhân loại thì sao? Cuốn sách của ông dự đoán rằng sẽ sớm có một thế chiến thứ ba, trận động đất lớn nhất chưa từng thấy sẽ xảy ra ở Mỹ và sự sụp đổ của nền kinh tế toàn cầu. Mọi người đã liên kết các thảm họa tự nhiên và nhân tạo với cuốn sách Nostradamus trong nhiều thế kỷ, và cho đến nay hầu hết các dự đoán của ông đều chính xác. Tuy nhiên, một số người tin rằng các tiên tri của ông chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên với các sự kiện đã xảy ra trong thế giới của chúng ta. Cho dù vẫn có nhiều bàn luận về khả năng tiên tri của ông, nhưng không thể phủ nhận một thực tế là những lời tiên tri của ông đã xảy ra trong thực tế